Anh em sale bất động sản và nhà đầu tư thuộc phân khúc bất động sản đầu tư có thể đang quá lạc quan với thông tin nới room mà không để ý tới các định hướng của chính phủ như định hướng dịch chuyển dòng tiền sang sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh kinh tế xuất nhập khẩu, tập trung vào bất động sản có giá trị ở và sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát và tỷ giá. Nới room mà để chạy vào bất động sản mang tính đầu cơ hoặc tích trữ tức là dòng vốn tín dụng đang từ dòng vốn sống trở thành dòng vốn chết. Dự đoán nới room tín dụng là có, nhưng sẽ ưu tiên lớn vào sản xuất kinh doanh đặc biệt kinh doanh xuất nhập khẩu. Bất động sản chỉ cho vay loại hình nhà ở nhưng giải ngân sẽ thấp. Lý do là vì đối tượng vay mua nhà ở thực thường không phải là đối tượng có tài chính tốt nên sẽ khó xét duyệt cho vay. Còn đất dự án thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng thì khả năng cao sẽ rất khó khăn để hứng được dòng vốn mới trong giai đoạn này. Trong thời gian vừa qua, do yếu tố biến động lãi suất đến từ Fed, ngân hàng NHAD nước đã phải bán đi một lượng rất lớn mười mấy tỷ đô để kiềm chế tỷ giá. Đối với một nước có độ mở về xuất nhập khẩu lớn như Việt Nam thì tỷ giá rất quan trọng. Vì thế ưu tiên của chính phủ luôn là tỷ giá. Và để kiểm soát tỷ giá cũng như đảm bảo được sức phòng thủ của nền kinh tế thì dự trữ ngoại tệ là tấm khiên quan trọng. Vậy nên với mục tiêu tăng xuất nhập khẩu để tăng GDP và tăng dự trữ ngoại hối, bù lại phần đã hao hụt thì những ngành nào hút được ngoại tệ sẽ là ngành được tập trung. Vậy nên mục tiêu chính của nhà nước giai đoạn này vẫn là sản xuất kinh doanh. Anh chị nhà đầu tư đang có ý định đầu tư ngắn hạn thì nên cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định.